Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sắt thủy và những khoản nợ rất khó đòi Thời gian gần đây, Egro Group của Sắt thủy liên tục bị nhà đầu tư tố cáo là bất tín, gian lận trong thương mại chây ý không thực hiện thanh toán lãi và gốc như đã cam kết trước đó Tập đoàn này còn nợ thuế dài hạn và vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra 17 quyết định cưỡng chế thuế với tổng số tiền lên đến hơn 5,62 tỷ đồng những tai tiếng này không phải mới, nó đã âm mỉ vài năm nay nhưng đến bây giờ trong trò lưu chung của những khổ chủ bị dính đủ các loại lừa đảo, từ lừa đảo cá nhân đến lừa đảo doanh nghiệp và ngân hàng thì không thông tin về phốt của sắc thủy mới lộ lên. Vào trang vote.vn có thể tìm thấy rất nhiều những bình luận chỉ trích đại gia này. Những tai tiếng mà đại gia mắc phải như lừa đảo, dụ dỗ người già tham gia đầu tư rồi xù luôn cả vốn lẫn lãi, quyệt lương Quyền tiền bảo hiểm của nhân viên, kể cả nhân viên đang mang thai, thu học phí rồi ôm tiền đóng cửa, không tổ chức giảng dạy, cũng không hoàn tiền, tài sản toàn thuê mướn không quảng cáo là tài sản của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Thủy thường được gọi là Sắc Thủy. Sắc Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Ông vốn là doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng của Việt Nam, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn E-Group Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được cảnh cáo là doanh nhân năng nổ, dám rời bỏ giảng đường của đại học để lao vào kinh doanh từ rất sớm. Sự nghiệp kinh doanh của ông bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi đó ông cùng với một thầy giáo mở một trung tâm luyện thi đại học. Đến nay, Sắc Thủy đã xây dựng được một hệ thống sinh thái gồm giáo dục, một chuỗi các công ty con chuyên phát triển về các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, organic và công nghệ thông tin. E Group của ông từng được hợp tác với các tập đoàn quốc tế như Trung Dam của Hàn Quốc, SK Telecom của Hàn Quốc, Franklin Lenin của Mỹ. Vào năm 2008, công ty Apex đã nhận được giải thưởng danh giá là giải thưởng thương hiệu mạnh và giải sao khuê năm 2018. Năm 2017, ông Thủy được nhận giải thưởng doanh nhân châu Á. Đây là hình ảnh E-Group đang hợp tác cùng tập đoàn Trung Dam của Hàn Quốc. Ông Thủy được biết đến rộng rãi hơn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Shark Tax Việt Nam hay còn gọi là Thương vụ Bạc Tỷ với tư cách nhà đầu tư khách mời. Chương trình này do công ty TV Hoops sản xuất và phát sóng trên VTV3. Shark Tax Việt Nam là một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho startup trẻ. Chương trình này thuộc bản quyền của Sony Pictures và rất thành công tại nhiều nước khác nhau. Tham gia chương trình này, Sắc Thủy đã đầu tư rót vốn vào nhiều dự án kinh doanh start-up của nhiều bạn trẻ. Mùa một chương trình, Sắc Thủy đầu tư đến 19,2 tỷ đồng, mùa 2 thì đầu tư 25 tỷ đồng. Ông từng nói một câu rất hay, nếu các bạn có đam mê, xác định rõ việc mình muốn làm và sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận nhiều thử thách để thực hiện thì hãy chọn và tự chịu trách nhiệm. Không rõ xác thủy sẽ tự chịu trách nhiệm về các hành vi lừa đảo của mình như thế nào khi pháp luật chưa thể sở gáy. Hiện tại nhiều phụ huynh học sinh của trung tâm Anh ngữ APAX tại Đồng Nai và Buôn Ma Thuột đang điều đứng vì mất tiền mà con không hề có chỗ để học. Nhiều nhân viên của E-Group không được nhận lương, nhiều nhà đầu tư ròng rã vất vả tìm kiếm ông khắp nơi để đòi tiền mà ông vẫn biệt vô âm tín. Đây là hình ảnh các nhà đầu tư căng băng rôn đòi tiền trước cổng của tập văn phòng của tập đoàn E-Group tại Hà Nội. Từ nhiều năm nay, các nhà đầu tư không nhận được cả vốn lẫn lãi trong số tiền họ đã đầu tư vào công ty của ông. Đa số họ đều là người già, nhiều người còn vay mượn để đầu tư. Có người do đã cầm cố tài sản vay ngân hàng để đầu tư cho sắc thủy, nay bị ngân hàng đòi nợ, quá quẫn bách họ chọn con đường tự tử để giải thoát. Trong khi đó, có thông tin từ nhà báo Facebook đăng trên mạng xã hội gia đình Sắc Thủy đã hoàn tất hồ sơ định cư châu Âu, nghĩa là ông ta đã lên kế hoạch cao chạy xa bay từ rất lâu. Điều này cũng không lạ với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng làm tương tự. Câu chuyện của Sắc Thủy cho chúng ta thấy rõ ở Việt Nam nhiều giải thưởng chỉ là thứ được mua để đánh bóng tên tuổi, để tạo ra hào quang cho quá trình lừa đảo qua những kẻ bất lương khi mà luật pháp có quá nhiều kẽ hở và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 đem con bỏ chợ kiểu Vingroup, quá tàng ba bận. Các sản phẩm của tập đoàn Vingroup do ông tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng làm chủ. Khi ra mắt thì rầm rộ, hoành tráng với những tuyên bố rất hùng hồn. Nhưng rồi chỉ sau có vài năm đã lặng lẽ rút lui với rất nhiều lý do khác nhau, bỏ mà khách hàng đã chót trao niềm tin mua dùng sản phẩm của tập đoàn này. Vào tháng 12 năm 2008 khi đó, Vingroup lần đầu tiên ra mắt sản phẩm smartphone của mình, nhưng chỉ sau gần 3 năm đã phải ngừng sản xuất. Báo chí trong nước và tập đoàn này từng công bố rằng thương hiệu Vsmart của Vin đã chiếm lĩnh top 3 thị phần smartphone Việt Nam. Smartphone được vinh danh trở thành thương hiệu điện thoại Việt Nam xuất sắc nhất của TechWatch 2020 và trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích nhất Việt Nam. Vsmart đe dọa sự thống trị của các dòng điện thoại như Samsung và iPhone vân vân. Với việc Vsmart tuyên bố dừng nghiên cứu sản xuất điện thoại di động, thị trường Việt Nam gần như không còn thương hiệu nào có thể cạnh tranh với các đối thủ ngoại ngay trên sân nhà. Và nguyên nhân việc Vinsmart dừng cuộc chơi theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nói rằng việc sản xuất điện thoại hoặc TV thông minh đã không còn mang lại khả năng đột phá tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng. Đây là hình ảnh một thời Vsmart từng tuyên bố xoán ngôi iPhone như trong một bài viết trên tờ báo Tuổi Trẻ đưa ra vào năm 2020. Và cuối cùng thì cũng lại đổ tại COVID-19. Trong bài báo trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia, sự khốc liệt đang mạnh hơn do tác động của đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu Dịch bệnh đã khiến nguồn cung nguyên vật liệu để sản xuất các linh kiện điện tử trở nên khan hiếm. Những đơn hàng lớn đương nhiên thuộc về các ông trùm như Apple, Samsung hoặc các hãng của Trung Quốc có thể liên kết lại để gom đơn hàng, thâu tóm nguồn cung linh kiện trên thị trường toàn cầu. Tiếp đến là khó khăn cạnh tranh về giá đối với hàng điện thoại của Trung Quốc. Cũng trong bài viết này, Việt Nam lại là một thị trường mở nên việc cạnh tranh về giá là vô cùng khốc liệt giữa các hãng điện thoại đang tham chiến tại đây. Giá bán của một chiếc smartphone tại Việt Nam ngoài giá thành sản xuất ra còn phải cộng thêm rất nhiều chi phí cho nhà phân phối, nó có thể lên tới 30%. Bên cạnh đó là chi phí cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo vân vân nên thường sẽ bị đội giá lên khá cao. Các thương hiệu ở nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, có mô hình sản xuất và quy mô thị trường rất lớn nên lợi thế về giá. Thậm chí nhiều hãng ngoại còn có hẳn các thương hiệu con để giúp họ dễ dàng trong việc luân phiên sản phẩm cũng như linh hoạt giá theo từng thời điểm cho từng thị trường cụ thể. Trong khi đó, hầu hết các thương hiệu Việt Nam thì chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước nên việc phải bán giá cao hoặc chấp nhận bổ lỗ để bán được hàng là điều thường phải diễn ra. Tiếp đến ngày 9 tháng 5 năm 2021 thì Vingroup đã phải chính thức công bố Vinsmart sẽ dừng sản xuất TV và điện thoại thông minh để tập trung nguồn lực phát triển cho ô tô VinFast. Đây là hình ảnh xe VinFast xoắn ngôi vua top 1 xe bán chạy nhất Việt Nam trong một bài do VinFast công bố vào năm 2021. Tháng 7 năm 2019, tại Hải Phòng, công ty VinFast trình làng phiên bản thương mại của hai dòng xe đã được giới thiệu tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Đó là xe Lux A2.0 và Lux SA 2.0. 200 chiếc xe đầu tiên sẽ được cung ứng cho các điểm khách hàng đã đặt mua trước đó, nằm trong kế hoạch sẽ hoàn thành hết 10.000 đơn hàng vào cuối năm 2019 của VinFast. Ra đời bản thương mại sau mẫu pha Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 được cho là sẽ có nhiều lợi thế hơn khi đơn vị sản xuất và phân phối thuộc tập đoàn Vingroup đã có kinh nghiệm với dòng xe này. Thế rồi, cũng chỉ sau có 2 năm, vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, công ty VinFast lại công bố dừng kinh doanh sản xuất loại xe chạy xăng. Thông báo này lại được phát đi sau khi đại diện hãng xe hơi Việt cho biết lô xe Lux và Fadi cuối cùng sẽ được khách hàng đặt mua hết từ nay đến cuối tháng 8, hãng sẽ tập trung sản xuất để bàn giao xe cho các khách hàng đã ký hợp đồng, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện. Đại diện đơn vị này cho hay không rõ VinFast sẽ thực hiện việc hậu mãi cho dòng xe xăng như thế nào sau khi đã dừng sản xuất đây. Đây là hình ảnh lại lễ xuất khẩu xe điện VinFast hoành tráng có sự tham gia của các lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Sáng ngày 25 tháng 11 tại cảng Hải Phòng, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tới dự lễ xuất khẩu lô xe 999 chiếc xe ô tô điện VinFast VF8 đầu tiên sang thị trường Mỹ. Cùng dự buổi xuất khẩu lô xe điện đầu tiên ra thế giới còn có lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, vân vân. Đây là lô xe ô tô điện đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Lô hàng này nằm trong số 65.000 đơn đặt hàng của dòng xe điện VF8 và VF9 trên toàn cầu. Sau thị trường Mỹ thì VinFast sẽ xuất khẩu các lô VF8 tiếp theo sang thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Đây là điều mà VinFast tuyên bố nhưng chưa biết nó sẽ được thực hiện ra sao. Về chiếc mẫu xe VF 9, VinFast lên kế hoạch bàn giao cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý 1 năm 2023. Lần ra mắt lần này của dòng ô tô điện VinFast dường như rất hoành tráng, còn hoành tráng và rầm rộ hơn cả lần ra mắt điện thoại về smartphone và ô tô VinFast chạy xăng trước đó. Nhưng với quá khứ làm ăn đầu voi đuôi chuột của Vingroup, liệu dòng xe ô tô điện này có gặp lại lịch sử như trước đó hay không là một câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Cho dù ông Vượng